À, xin chào anh em nhé Đấy, cái video ngày hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu cho anh em Đấy, những anh em làm tay cái thì à, anh em à, chưa có những cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc tài xỉu nó theo ý muốn của anh em thì anh em xem cái video này anh em liên hệ với tôi để sở hữu cho mình một cái bộ hột tài xỉu mà nó đi theo ý muốn anh em à, nào mà đã mua hột tài xỉu bên tôi rồi thì anh em cũng đã thấy và anh em cũng đã biết được cái ờ, cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi chia sẻ cho anh em Đấy, bán cho anh em đi ờ, lắc cái nó có hiệu quả và có những cái may độ như thế nào đấy thì ờ, cũng rất là nhiều anh em đến cơ sở và mua những cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi cung cấp cho anh em đấy thì rất là nhiều anh em đã chiến thắng ở nhiều sân chơi mọi sân chơi đấy, kể cả sân chơi C1 nhé Đấy, thì uh, cái bộ hột ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu uh, mắt hí thì cái bộ hột tài xỉu này đấy, cái bộ hột tài xỉu này là do chính tay tôi làm thì uh, cái bộ hột tài xỉu này tôi đã bo bế cho anh em anh em mua về thì anh em chỉ việc đi chơi đấy còn cái cách lắc như thế nào thì anh em khi anh em lấy hột anh em sẽ gọi điện alo cho tôi hoặc anh em kết bạn gọi video cho tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc đó thì cái bộ hột tài xỉu này nó là bộ hột tài xỉu mà hoàn toàn không tang anh em đi lắc thì là nó có sẽ có tỷ lệ là đi đều Đấy, tỷ lệ bão và giữ tài giữ xỉu được theo ý muốn của anh em lên tầm 7 đến 80 phần trăm thì uh, ờ, vào nói qua về cái bộ hột tài xỉu này để cho anh em biết thêm Đấy, thì cái bộ hột tài xỉu này nó cái bộ tài xỉu hoàn toàn không tan bộ rất là đẹp đây anh em Đấy. bộ hột rất đẹp thì uh, cái bộ hột này đấy, do chính tay tôi làm đấy, và cân đo và bo lại cho anh em đấy anh em về vì thì anh em chỉ việc chơi thôi nhé, test tăng tích của nó nhé, đây nói chung là rất là trong cực kỳ trong cho anh em luôn Đấy. Đó. Đó. trong dã man luôn đấy thì à, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em đấy, test cho anh em xem là cái, cái độ cái à, cái cái bộ hột này nó đi như thế nào đấy, và đi như thế nào và nó có phù hợp với sân chơi của anh em hay không đấy, thì anh em theo dõi cái video nhé đấy, thì đang ở tài như này thì à, khi mà anh em lắc bình thường và anh em à, khi anh em lắc bình thường để xem là sòng sới như thế nào Đấy, hay là sòng sới ai đánh ra làm sao thì anh em cứ sẽ cứ, cứ bung bung đều lên cho tôi nhé đó cứ như này thôi thì là anh em có chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu rất là đều bộ đều đến 90 phần trăm cho anh em đó 126 tiếp tục như vậy đó sẽ có 80 phần trăm là nó có chén này là chén tài nhé đó 443 tiếp tục cho anh em 80 phần trăm là xịt 235 tiếp tục cho anh em Đấy, cái chén 235 này thì là tất nhiên là anh em phải ờ, phải phải phải lắc uh, giữ xỉu rồi Đấy, nhưng mà cái chén vừa rồi là tôi không lắc giữ xỉu mà tôi lắc cứ bung đều tay nên là chắc chắn là nó sẽ có 80 đến 90 phần trăm là lên tài đấy 90 phần trăm lên tài đó đúng không anh em thì cái chén 23 năm vừa rồi là khi mà anh em muốn giữ hột thì anh em chỉ cần là cái cách lắc của của của tôi chia sẻ cho anh em về cái, anh em lắc cái bộ hột tài xỉu này thì nó sẽ rất là hiệu quả đấy thì à, một tẹo nữa tôi sẽ và tôi sẽ giữ tài giữ xỉu thì tôi sẽ đặt lại cái thế hai ba năm cho anh em nhé tài tài thì ờ, chén này nó lỗi một chén thì không có lỗi chén thứ hai anh em nhé chén này 100 phần trăm xỉu 90 đến 100 phần trăm xỉu Đó, xỉu Đấy thì uh, vừa rồi là cái ờ, bộ hột nó đi đều Đấy, còn tiếp theo là tôi sẽ lắc cho anh em là giữ tài giữ xỉu Đấy, cách cách lắc mà giữ tài giữ xỉu thì là nó đều như nhau hết thì đang ở xỉu thì sẽ giữ xỉu cho anh em xem được bao nhiêu chén nhá một chén hai chén ba chén bốn chén năm chén đấy cái thế 235 đỡ phải lật đấy thì uh, cái thế 235 này thì anh em cần phải sử dụng cái cách lắc giữ tài giữ xỉu ở bên tôi đấy, của cái bộ tài xỉu này thì anh em mới giữ được nhá giờ tôi sẽ giữ luôn cho anh em này 235 sẽ giữ xỉu cho anh em 145 này đấy chén này 443 lên tài đấy thì cái cách lắc mà anh em có thể giữ tài hay là anh em giữ xỉu thì là nó chỉ có một cái cách lắc như vậy thôi đấy thì anh em nào mà mua hột thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em đấy thì cái video này tôi uh, giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu mắt hí bộ hột tài xỉu mới nhất ở bên cơ sở tôi và chia sẻ cho anh em để cho anh em đi làm cái nó nó, nó lắc tài xỉu nó hiệu quả Đó. cái bộ hột này anh em áp dụng ở tất tất cả những cái sân chơi Đấy, sân chơi C1 hay là đấu trường lớn nói chung là bất tất cả những cái đấu trường mà anh em có thể đi chơi Đấy, tất cả những cái đấu trường anh em có thể sử dụng cái bộ hột này anh em chơi Đấy, cái may độ của nó cũng khá là cao nhé Đó, đây là những cái bộ hột mà tôi đã tuyển hết rồi còn những bộ hột mà không không đạt yêu cầu tôi đã loại ra chứ không tôi không để lại hay tôi không bán lại cho anh em những cái bộ hột tài xỉu đấy nhé